giới thiệu cho mọi người cái khu này cái khu gọi là khu La Villa của Kiến Á thì cái khu này nó hình thành trước khu đó cách đây khoảng 2-3 năm á thì khu này á là nó có nhà phố shop house và những căn biệt thự thì ở đây thì à, một số căn à, theo cái mặt tiền đường lớn khi nãy á, là gọi là shop house thì 6 nhân 17 năm, rồi những cái căn bên trong là 6 nhân 17.5 và 5 nhân cho 10 à, 17.5 thì à, những cái căn à, bên này á, thì à, thì tức là như vậy là giá những căn nhà lớn rơi vào tầm khoảng là 13 14 tỷ một căn à, rồi những căn biệt thự hoặc là những căn đối diện bờ sông tầm khoảng là à, 4 đến 50 tỷ dạ thì à, nói để mình à, mình biết là cái khu này không phải là cái khu kia là cái khu hình thành đầu tiên và ngoài cái khu gọi là xây ghép nhà bè thì sẽ có labila này nè rồi đối diện bên kia là khu nay sau nữa và nguyên cái dọc đường của Nguyễn Hữu Thọ là à, gọi là là không gọi là thành phố rồng phú long nó phú cái ví cái cái đường nguyễn hữu thọ là thành phố rồng bởi vì dọc theo đường nguyễn hữu thọ là tất cả là dự án hết tất cả là shop house của dự án hết nó không có nhà dân hình thành nên nó là cái đường dọc đường nguyễn hữu thọ gọi là thành phố rồng nên nó là sau này dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ là tất cả những cái dự án ở đây là hình thành lên như vậy hết và nhà dân không có nhiều nên sau này cái khu nhà bè nó rất là đẳng cấp ở cái chỗ này đây dạ yeah thì à, pháp lý ở đây thì à, cũng có sổ hồng riêng cầm tay đầy đủ rồi một số căn là đã ra sổ hồng riêng còn một số, số căn là hợp đồng với chủ đầu tư như căn này là diện tích sao giá sao căn góc gì đó à, những cái căn à, như vậy thì gọi là biệt thự song lập biệt thự song lập ở trong này là dạng như khoảng à, diện tích là khoảng 10 à, nhân 18 10 18 thì à, bên này thì à, giá ví dụ mình dân thêm mấy vuông đi bên này à, một, giá một mấy vuông mình tính đất thôi thì giá nó cũng bằng với bên kia khoảng 130 mấy triệu một vuông ờ. ví dụ à, okay. một và 100 mét vuông thì nó rơi vào khoảng 10, 10 hơn 14 15 tỷ yeah. và dạ. ví dụ 200 mét vuông thì tầm khoảng ba mấy tỷ. Yeah. Yeah. Yeah thì à, mình phân tích như vậy để mình một là mua khu này vào ở ngay hai là mua cái khu kia để à, gọi như là vào những khu gọi là mới tinh hoàn toàn đúng rồi khu kia thấy đẹp hơn bởi vì cái những cái tiện ích của cái khu kia thì có một không hai và nó dạng như là nó hình thành sau á ừ. nên nó sẽ đẹp hơn và khi nào mà một cái dự án mà rất là đẹp mà hình thành đẹp. tại nhà bè á, thì rồi, à, à, nó có cái à, thương Vì hiệu khu kia còn tăng giá dạ, mức hơn tăng giá tốt hơn nếu như vậy lâu dài À, điểm thứ nhất á, là Lotte là thuộc trung tâm quận 7 Điểm thứ hai đó là thuộc Phú Mỹ Hưng Và điểm thứ ba là nhà bè nó giống như một hình tam giác thì đối với lại trung tâm quận 7 bây giờ cái giá một mét vuông mà có bao gồm phần nhà rồi tầm khoảng 200 đến 250 triệu một mét vuông còn đối với Phú Mỹ Hưng thì tầm khoảng là trên dưới 350 triệu và đối với nhà bè này thì nó còn khoảng 130 đến 140 thì giá của cái khu nhà bè này nó chỉ bằng 1 phần 3 so với Phú Mỹ Hưng và nó chỉ bằng so mới lại bên chỗ thứ bảy nên cái chỗ nhà bè này là tâm điểm mình đầu tư được rất là tốt và trong khi nhà bè nó có nhiều thứ để nó lên quận hoặc là hình thành thành phố trong lòng thành phố luôn nên nó là mình đầu tư những cái cái nơi mà gọi là à, chưa ai biết đầu tư nhiều thì nó mới dễ đầu tư và nó có những cơ sở hạ tầng khi nãy em nói đó ừ. thì nó tốt